Chúng ta thấy là cái nước sơn của nó còn rất là đẹp luôn Và sơn zin của nó còn rất là nhiều Đấy, Rất là bóng bẩy Đấy, Thân vỏ của nó rất là mọng Đấy, Chưa có một chút ma tít nào à, Trên chiếc xe này nhá quý vị nhá Đấy. Và bây giờ thì tôi đi một vòng quanh xe Đấy, Quay thật kỹ chiếc Corolla Atit Sản xuất năm 2009 Để quý vị và các bạn theo dõi Cái form dáng của nó còn rất là hiện đại luôn Rất là đẹp luôn Đấy. Và đây là một trong những cái dòng xe thương hiệu của Toyota Đấy, được rất nhiều người Việt yêu thích nhé quý vị nhé chúng ta thấy là Đấy, các cái đường gân chỉ à, chạy dọc theo xe vẫn còn sắc nét luôn Đấy, nước sơn của nó thì còn rất là trong rất là đẹp Đấy, hai cái cụm đèn pha phía sau này chúng ta thấy à, còn mới nguyên Đấy, tí nữa thì tôi à, đi vào à, từng phần chi tiết của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi nhưng mà trước hết thì tôi xin phép được đi một vòng quanh xe để quý vị các bạn theo dõi đây và tôi đi thật gần Đấy, và chiếc xe này để quý vị các bạn theo dõi nhé chúng ta thấy còn rất là đẹp luôn rất là mới luôn đấy và động cơ của nó là động cơ VVTi rồi rất là bền bỉ rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy và máy của nó là máy zin nguyên bản nhé quý vị nhá đấy, kể cả mặt máy à, vẫn à, chưa bung ra đấy rất là đẹp và mỗi một à, cái sản phẩm của chúng tôi thì các cái video của nó thường rất là dài nó khoảng từ 20 cho đến 30 phút cơ. đấy để quay thật kỹ cho quý vị và các bạn theo dõi sau đó chúng ta có một cái quyết định à, thật chính xác đấy để đỡ mất thời gian cho quý vị ở xa đấy và bây giờ thì tôi xin phép được đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe Atit này nhé trước hết là cái mặt cabo phía trước đấy, chúng ta thấy là cái sơn của nó còn rất là đẹp luôn rất là bóng luôn đấy và đây là sơn zin của nhà sản xuất cho nên là nó rất là trong và cái độ bền màu của nó rất là cao luôn nha quý vị nhá đấy đây cái cụm đèn pha phía trước bên phụ đây chúng ta thấy còn rất là sáng luôn đấy như mới không có dấu hiệu gì của sự hoen ố ở đây đấy và cái mặt ga lăng phía trước kèm theo biểu tượng Toyota nổi tiếng luôn thần thánh đấy cái cụm đèn pha phía trước bên lái đây đấy rất là trong rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ ở đây nha quý vị nhá đấy và à, cái ba đợt sốc phía trước này thì không bị dập vỡ gì cả đấy và còn rất là khớp khít luôn nha quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa là nhà tôi đi vào cái khoang lốp phía trước như thường lệ thôi quý vị ạ đấy là những cái chỗ rất là quan trọng mà chúng ta phải kiểm tra đây chúng ta thấy là cái nhựa sần của nhà sản xuất kia vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá cái khoang lốp của nó kia đấy còn rất là đẹp đấy và cái lốp của nó đây ta lông còn khá là dày Đấy, với cái lốp này thì chúng ta phải hai năm nữa chúng ta mới phải à, à, thay lốp Đấy. và cái à, la răng phía trước của Atit đây rất là đẹp kèm theo đó là cái biểu tượng Toyota và đây là sơn zin của nhà sản xuất nhá không có dấu hiệu gì của sự à, xước xác hay là bị à, nứt vỡ la răng ở đây nhá quý vị nhá đấy đây ấy chúng ta thấy là thân vỏ của nó rất là mọng luôn đấy và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau đấy đây chúng ta thấy là còn xanh lét luôn như quý vị nhá đấy và cái cua lốp kia đấy chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đấy ở đây cả đấy, keo phủ nhựa của nhà sản xuất còn nguyên luôn đây chúng ta để ý xem đây cái keo chỉ của cua lốp đây cũng còn nguyên bản nhá, không mất một phân nào đây và cái lốp phía sau đây còn tương đối đẹp cái lốp này chúng ta đi khoảng năm rưỡi đấy chúng ta mới phải thay và cái mặt là la răng của bánh sau đây cũng còn rất là đẹp luôn sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất đấy và tiếp theo nữa là cái cụm đèn pha phía sau đấy chúng ta thấy rất là đẹp nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự hoen ố ở đây và đèn là à, đèn xịn theo xe từ đầu nhá kể cả là cái cụm đèn pha phía trước đấy và cái cụm đèn hậu phía sau này là à, đèn xịn theo xe từ đầu đấy cái giải à, inox phía trên là logo của Toyota nhìn rất là sang trọng luôn đấy, những cái xe màu đen này mà chúng ta ốp inox vào thì nó rất là sáng đấy, nó rất là nổi bật luôn đấy và thường xuyên được bảo dưỡng ở hãng nhá ở các cái hãng Toyota lớn đấy và cụm đèn pha phía sau bên phụ đây cũng rất là đẹp ba đợt sốc của nó đây rất là khớp khít đấy, rất là mỏng không có ba tít đấy không bị nứt vỡ ở đây nha quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau ấy ôi ôi xanh lét quý vị ạ chiếc xe này còn rất là mới luôn như quý vị nhá chủ nhân người ta đi cũng rất là giữ gìn luôn đấy cái bô kìa còn rất là sáng luôn quý vị ạ đấy và đây cái mặt là la răng phía sau bên phụ đây cũng còn rất là đẹp đấy, tiếp theo nữa là cái khoang lốp à, phía trước đây đấy xe này là người ta đã dán chống ồn rồi nha quý vị nhá dán chống ồn quanh xe rồi đấy người ta đầu tư ờ, dán chống ồn rồi cho nên là đi nó đỡ ồn rất là nhiều và hai nữa là nó rất là chắc đấy đây là cái lốp phía trước bên phụ cũng còn rất đẹp đối với cái lốp này thì chúng ta phải hai năm nữa chúng ta mới phải thay nhá cái mặt uh, la răng đây còn rất là đẹp và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ à, về các cái phần chi tiết như cabo, cụm đèn pha phía trước phía sau, đấy ba đợt sốc trước sau, bốn khoang à, lốp. Đấy. Và bây giờ thì à, tôi xin phép được đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này nhá. Đấy. Cái nội thất bên trong của chiếc xe này thì đây. Đấy, chúng ta thấy còn mới tinh luôn quý vị ạ nhá đấy nhựa của nó thì sáng choang luôn đấy đặc biệt là cái mặt bàn thờ này là mặt cái bàn thờ mặt bàn tắp lô phía trước đấy là zin nguyên bản của nhà sản xuất nhá với cái mặt tắp lô phía trước này ở những cái xe Atit hay là xe Camry thì thường nó bị mủn đấy nó hay bị à, à, rách đấy cho nên là người ta đã à, thường xuyên là phải thay cái à, mặt à, tắp lô này đây cái phần mà tôi chỉ tay này đấy nhưng mà chiếc xe này thì là zin nguyên bản từ đầu cho đến bây giờ nhé và nó rất là sáng luôn không có uh, dấu hiệu gì của sự bị nứt vỡ hay là um, bị bạc màu ở đây nhé quý vị nhé rất là sáng luôn kể cả các cái phím bấm đây ấy còn rất là sáng luôn đặc biệt nữa là cái mặt uh, vô lăng đây chúng ta nhìn xem ấy còn sần nguyên bản và cái biểu tượng tota kia không bị mờ một chút nào các cái con chữ đây ở trên vô lăng các cái khóe vô lăng đây chúng ta hay để ý các cái khóe vô lăng phía trên và phía dưới này này là ở những cái xe đi nhiều là nó sẽ bị mòn nó bạc màu ở khu vực này nhưng chiếc xe này thì không nhá quý vị nhá đây hàng ghế phía trước đây đấy là da và rất là đẹp luôn đấy trần của nó đây đấy còn rất là sáng như mới tinh quý vị ạ đấy và giá bán của chiếc xe này thì chúng tôi đang giao bán với giá là bốn 4 300 à, 95 triệu đồng đấy giá trên thì cũng đã bao gồm rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa nhá quý vị nhá đấy đây chủ xe anh đã dán kính chống nắng à, quanh xe rồi đây là cái mặt à, tabi của cánh trước bên phụ đây chúng ta thấy là nhựa sần của nhà sản xuất còn rất là mới luôn kèm theo đó là cái nội thất vân gỗ và các cái phím bấm không bị mờ ấy à, tăng thêm cái điểm nhấn và nhìn nó cũng rất là sang trọng luôn với cái nội thất vân gỗ đây cái à, phần à, nhựa tabi cửa phía dưới đây ấy phần màu vàng ấy màu kem còn rất là đẹp luôn rất là mới luôn keo chỉ thì zin 100% nha quý vị nhá Đấy, đây là keo chỉ của cánh trước bên lái à bên phụ này quý vị này Đấy, không mất một phân nào và những con ốc này cũng chưa một lần mở nha quý vị nhá và chiếc xe này là máy zin nha quý vị nhá Đấy, kể cả mặt máy cũng chưa mở luôn Đấy, rất là đẹp Đây, các cái tem của nhà sản xuất đây Đấy, và cái chốt cửa đây còn rất là sáng, rất là mới luôn nha quý vị nhá Đây, các cái con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá Nếu mà tai nạn thì người ta sẽ à, mở vặn các con ốc này ngay Đây, rất là đẹp Đấy, tôi giới thiệu chi tiết các cái Đây, chủ nhân người ta rất là kỹ luôn Người ta còn dán cả ni lông ở cái bậc lên xuống này luôn Đấy, rất là đẹp Đây, một lần nữa Đấy, quay cái nội thất để quý vị và các bạn theo dõi nó mới như thế nào nha quý vị nhá Và giá thành của nó thì chỉ là 300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 sau bên phụ đây kể cả phần phía dưới này đây đấy bậc lên xuống đây đấy chúng ta thấy không bị xước xác gì cả đấy cái hàng ghế phía sau đây còn rất là mới luôn đấy chốt cửa đây đấy cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhé chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy tiếp theo nữa là tôi quay à, nội thất từ phía bên lái đây đấy chúng ta thấy trước hết là cái phím còi đấy còn rất là đẹp luôn quý vị ơi đấy vô lăng phím còi cần số đây đấy chúng ta thấy cũng còn rất là đẹp đấy đây cái da này là da zin của nhà sản xuất nha kèm theo đó nội thất vân gỗ đây các cái phím bấm đây đấy các cái phím điều khiển còn mới cong luôn đây đấy tay phanh đây còn sần nguyên nha quý vị nhá đấy đây cái tắp đi cửa và các cái phím bấm kính lên xuống đây không bị mờ nha quý vị nhá rất là đẹp luôn đấy nói chung là chiếc xe này còn khá là mới đây keo chỉ của nó đây đấy thì chắc chắn là sẽ không mất một phần nào nếu mà mất một phần nào thì tôi trừ ngay cho quý vị các bạn 20 triệu nhá đấy, chúng ta cứ thế mà làm đây chốt cửa đây rất là sáng các con ốc này chưa một lần chạm cửa lên mỏ lết đây đấy tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn đấy và chúng ta thấy rằng là à, kính là kính gặp điện nha quý vị nhá kính là kính điện luôn cụp điện luôn nha quý vị nhá đấy và mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì khá là tiết kiệm Nó chỉ rơi vào khoảng từ 7 à, cho đến 8, 6 cho đến 8 lít xăng trên 100 km nha quý vị nha Và động cơ thì siêu bền bỉ Đây cái tắp bi cửa phía sau bên à, lái đây Đấy hệ thống vân gỗ còn sáng choang luôn quý vị nha Đây cái tắp bi của nó đây Sần nguyên Và phần nhựa phía dưới đây Vàng ươm Đấy chúng ta thấy là như vậy bật lên xuống đây Đấy cũng rất là sáng Đấy chúng ta thấy rất là đẹp đấy, trần của nó thì như mới tinh đấy, không khác gì xe mới cả đấy, rất là đẹp đấy, tiếp theo nữa là cái à, gầm nhỉ đây gầm của nó đây ấy còn sáng choang nhựa sần của nhà sản xuất kia vẫn còn nguyên luôn đấy mới lắm quý vị ạ đấy chỉ đắt hơn một chiếc xe Vios đời lẻ tám lẻ chín mấy chục triệu thôi đấy cho nên là chúng ta không có ờ, sự lựa chọn nào khác cả đấy ngoài cái việc là chúng ta thêm một ít tiền để mua một chiếc xe Atit và đấy nó lại có một cái màu đen rất là sang trọng luôn đấy cái cốp sau của nó đây ấy chúng ta thấy là cái nỉ của nó đây sáng choang luôn quý vị ạ ấy nỉ của nó đây ấy đây để tôi mở đây dán chống ồn rồi nhá đấy rất là đẹp đấy đây chủ nhân người ta đã à, dán chống ồn 3M rồi đấy cho nên ngồi trên bên trong thì nó khá là êm ái đấy không bị ồn đấy kích của nó đây cũng còn rất là mới mới chạm đất chắc được một vài lần tem vẫn còn nguyên bản đây này đấy quý vị thấy là như vậy đây đấy đấy đây keo chỉ của nó đây đấy không có mất một phân nào cả đấy các cái lỗ bấm kia vẫn còn tròn xoan hơi ngược sáng một tí cho nên là quý vị các bạn cố gắng theo dõi giúp tôi với, đấy vất rất là nhiều việc luôn đấy, cho nên cũng Ờ, vẫn phải quay thật kỹ chiếc xe này đặc biệt là nó cũng à, giá thành của nó cũng không phải là à, những cái xe hạng chung nữa mà nó là cái dòng xe cũng cao cấp rồi đấy đấy và cái form dáng của nó thì chúng thấy rằng là đúng là người Nhật người ta thiết kế thì à, không thể lẫn được vào đâu đấy tính đến thời điểm này rồi nhưng mà à, chiếc xe này vẫn giữ được một cái dáng vẻ gì đó nó rất là thanh lịch rất là lịch sự đấy và vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ đấy cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe Corolla Atit sản xuất năm 2009 2009 này để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ thì tôi đi một vòng nữa quanh chiếc xe này nhá quý vị nhá Đấy, để quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ chúng ta nhìn các cái đường gân chỉ của nó kia kìa Đấy, chạy dọc theo xe kia còn sắc nét luôn Đấy. Với chiếc xe này chúng ta mua về và sử dụng luôn Chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào cả Đấy Và bây giờ nữa thì chúng tôi đi vào cái uh, khoang máy Để giới thiệu cho quý vị và các bạn à, theo dõi Đấy Máy là VVTi rồi quý vị nhá Đây Cái khoang máy của nó đây Rất là đẹp luôn trước hết là cái keo chỉ của cabo trước đây các cái lỗ bấm đây đấy vẫn còn tròn xe luôn nhá quý vị nhá đấy biểu tượng Toyota đây đã được dập nổi ở đây đấy keo chỉ zin 100% các con ốc này cũng chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy ốc giảm sóc đây vẫn còn sơn chấm xanh xanh nhà sản xuất kia đấy hai bên má đây đấy cũng phanh ABS đấy và điều đặc biệt nữa đây chúng ta nhìn là các cái con ốc chân máy đây đây đây đấy các con ốc trên máy này đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất và cũng chưa một lần mở nha quý vị nhá chưa một lần à, chạm cờ lê mỏ lết vào đây nha quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy còn rất là đẹp luôn đây con ốc chân máy này vẫn còn nguyên bản sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn đấy đây này, chúng ta nhìn thấy con ốc này đấy còn nguyên bản luôn tiếp theo nữa là đây đấy các con ốc chân máy đây đấy chúng ta thấy sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên rồi đây ốc mặt máy đây chưa một lần mở nha quý vị nhá mặt máy của nó là cũng còn chưa mở cơ đây đấy chúng ta thấy là như vậy rất là kỹ luôn quý vị ạ đây đấy rất là đẹp máy móc thì khu rong đây chúng ta nhìn này đấy đây đây con ốc phía dưới này đây đấy, rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy đây đấy hai bên rồi răng phía trước đây đấy chúng ta thấy là lỗ bấm vẫn còn tròn xe đấy rất là đẹp tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản và chiếc xe này thì à, đây chúng thấy đấy các con ốc này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn đấy bây giờ thì tôi nổ máy nhá để quý vị và các bạn theo dõi máy của nó thì rất là êm luôn đấy chúng ta thấy là như vậy đây máy êm ru luôn đấy đấy chúng ta thấy là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 Giá trên cũng đã bao gồm cả rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa Đấy Đây một lần nữa tôi đi thật à, kỹ về hình dáng bên ngoài Đấy thật gần để quý vị và các bạn theo dõi nhé Đấy Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi Thì hãy à, cho một lượt like, một lượt chia sẻ Để được nhiều người khác cùng xem Cùng à, ủng hộ cái kênh bán hàng của chúng tôi Và hãy đăng ký kênh bán hàng của chúng tôi bằng cách à, bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để liên tục cập nhật các cái mẫu sản phẩm mới mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Với mỗi một cái sản phẩm thì chúng tôi luôn cam kết với quý khách hàng là có như thế nào thì chúng tôi miêu tả đúng như thế, đúng thực tế, không thêm bớt nha quý vị nhé Đấy. Và sự hài lòng của quý khách là cái tôn chỉ à, làm việc của chúng tôi. Đấy và một lần nữa xin được cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua và xin cảm ơn quý khách hàng à, và chúc quý khách à, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. zile Zile zile eu alerg Iar mile mile, mile mile pentru tine, tine Să-ți dar, dar cel mai Dar